Vậy làm thế nào để có thể xóa sạch mọi nếp nhăn, mọi vết chân chim trên khuôn mặt để giữ mãi tuổi thanh xuân cho làn da của mình? Thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền hay đến spa, bạn hoàn toàn có thể đánh bay mọi dấu hiệu của tuổi già trên khuôn mặt chỉ bằng cách làm theo phương pháp sau. Vậy phương pháp đó là gì? Mời các bạn cùng tham khảo trong video nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị nhất là một ít sữa chua không đường. Thứ hai là một ít tinh bột nghệ. Và thứ ba là một ít mật ong. Đây là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để các bạn thực hiện thì rất đơn giản thôi. Ở đây mình có một thìa tinh bột nghệ Và với một thìa tinh bột nghệ này thì mình sẽ cho một thìa sữa chua vào Tiếp đó, chúng ta cho khoảng nửa thìa mật ong như vậy là chúng ta đã cho đầy đủ 3 nguyên liệu. Và đến bây giờ thì bạn chỉ việc đánh thật là đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Rất nhanh phải không các bạn? Chỉ trong ít phút là chúng ta đã làm xong rồi. Và đây là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Đến đây là xong rồi. Cách để các bạn sử dụng loại hỗn hợp này như sau. Bước thứ nhất là bạn hãy rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm. Bước thứ hai là bạn hãy lấy hỗn hợp mà chúng ta vừa làm và bạn thoa lên toàn bộ khuôn mặt. Sau khi thoa xong thì bạn hãy sử dụng các cái đầu ngón tay để mát xa nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt. Và bạn hãy mát xa kỹ hơn ở những vùng có nhiều nếp nhăn, nhiều vết chân chim như là vùng khóe mắt hay vùng khóe miệng. Sau khi mát xa xong thì bạn lưu lại hỗn hợp trên mặt khoảng 30 phút nữa, sau đó bạn rửa lại mặt với nước mát là xong. Và các bạn lưu ý là nếu như chúng ta có thời gian thì bạn hãy lấy một viên đá lạnh và chúng ta trà thật nhanh trên khuôn mặt khoảng 1 đến 2 phút cho mình. Việc làm này rất có ý nghĩa các bạn ạ. Khi các bạn trà đá lạnh trên khuôn mặt như vậy, nó sẽ giúp cho da của chúng ta đàn hồi tốt hơn và cái hiệu quả xóa nếp nhăn, xóa vết chân chim trên mặt của chúng ta sẽ đạt cao hơn rất là nhiều. Đồng thời việc làm này cũng giúp cho làn da của chúng ta trở nên hồng hào hơn nữa đấy. Với loại mặt nạ này, bạn có thể sử dụng 2 đến 3 lần trên tuần